Uh, ờ, Tòa chào họ uh, ờ, Chào các bạn uh, Hôm nay các bạn chồng cùng tôi và cùng tiếng Dung TTT uh, bắt đầu học về cái bài một của giáo trình Hán ngữ Đây quyển này đây Đây là Hán ngữ Rồi Giáo trình Hán ngữ này bài một uh, Các bạn nhìn trên bảng đấy Tôi hướng các bạn uh, Đây là bài một đấy Thì trước tiên là học về cái ngữ âm Thì cái gì gọi là ngữ âm đây Ngữ âm ý, thì nó sẽ có ba phần Thứ nhất là thanh mẫu thứ hai là vận mẫu và thứ ba là thanh điệu cái thanh mẫu này thì tương đương với chữ cái của việt nam còn vận mẫu là đằng sau chữ cái còn cái phần thanh điệu này tương đương với huyền sắc nặng ngã khỏi trấn của việt nam vậy ta học đầu tiên trước là thanh mẫu rồi âm đầu tiên à, ta lưu ý ở à, đây là à, pu pu à, đây là p này pu này o này thì âm của nó hơi tròn tròn một chút chút nào po po và đây đây là bật hơi à, bởi vì là uh, tôi viết như thế này ấy, thì các bạn dễ nhớ bắt đầu phải bật hơi ra nào po po và đây là mô mô à, đây là phô phô tơ tơ thơ sơ âm ờ, đỡ bật hơi bật hơi uh, hơi bật ra thì bật bật ra cảm điểm luôn thơ thơ uh, nơ nơ lơ lơ cơ cơ khơ khơ à, lưu ý riêng cái hàng này bật hơi hết à, âm thô âm thơ và âm khơ bật hơi và riêng âm này thì ta cũng đừng phát âm để cho khơ hẳn nó là giữa cái âm khơ và âm khơ của việt nam thế làm thế nào đây dưới âm này là phát từ cuốn họng phát ra à, lưu ý khơ khơ chứ mà đọc khơ hẳn khơ bình thường quá ta phải từ cuốn họng đưa ra khơ khơ nó nằm ở giữa cái âm khơ và âm khơ rồi ta thử lại khơ khơ ờ các bạn po po khô khô ngô ngô phô phô tơ tơ khơ khơ nơ nơ lơ lơ cơ cơ khơ khơ khơ khơ và ờ, ta lưu ý ở riêng cái âm như thế này như ở Đài Loan ấy là phát thành âm p à, p p m f t p n l k k h à, còn âm nào cũng được không sao cả à, tại đồng trung nó là phát âm thành âm bộ rồi các bạn hãy biết và đây là vận mẫu cái chữ a này đọc như tiếng việt nam luôn là vẫn là a Còn đây là O. còn đây là ơ đây là i u quy ở à, đây chữ u có hai chấm ở trên đọc là quy còn đây là i a o o và đây là thanh điệu thanh điệu thì chúng quốc không phải là thanh một thanh hai thanh ba thanh bốn và thanh nhẹ cái thanh một của nó ấy, là gì một cái dấu ngang ngang à, không bên nào cao không bên nào thấp thì khi ta phát âm ấy phải bằng bằng ra ví dụ như cái âm này chẳng hạn à, ta phát là a a rồi đây là thanh hai thì ta viết ngược ngay viết từ dưới lên trên có nghĩa là âm từ thấp lên cao thì đấy đọc là á á à, âm từ thấp lên cao còn đây là âm đi xuống rồi đi lên ta gọi là thanh ba ta gì à à và đây thanh bốn thanh bốn thì đọc từ cao xuống thấp đọc rất nhanh là a a còn đây thanh nhẹ đọc là a ta đọc là a a a a người ta xem đây đây là âm h còn vận mối của nó là âm a Ờ, ta lắp nó là là how thì đây thanh một ta kéo âm ra how là đây như thế thanh hai đọc là how còn đây thanh ba là hảo còn đây là học đây thanh nhẹ là học và đây âm đầu tiên ấy là âm n còn vận mẫu của nó là âm i, vậy thì đọc là ni ni nỉ nịnh ở à, đây các nghĩa là nịnh rồi đây là từ mới à, bởi vì cái âm này ấy, là vài năm văn học đến à, cái e này là là sư sư chưa học tới đây là sân sứ ờ, hai cái âm này chưa học tới với các từ mới là sân sứ ta nhìn ở đây có cái y dài và y ngắn tại sao bởi vì trong tiếng trung ấy cái chữ y ngắn này này à, không bao giờ Ờ, được làm thanh mẫu cho nên ý, ta phải chuyển thành y giải đây là cái quy tắc uh, quy tắc của tiếng trung thì ta vẫn đọc là y nhưng mà số 1 ở đây ý, là thanh một thì ta đọc là y y là con số 1 ở đây lại có từ v kép và u trong tiếng trung ý, chữ u cũng không được làm thanh mẫu thì ta phải chuyển thành v kép và u ta vẫn đọc là u như vậy là đây là thanh ba đây là thanh ba thì ta đọc là ủ ủ rồi ta đọc lại y ủ tới đây âm đầu tiên là pu đằng sau là âm a ta lắp nó vào là pu a pa thì đây thanh một ta kéo âm ra kéo âm ra pa pa ừ, nó đọc lại i ổ pa ở ừ, đây âm này là âm t, còn đây là âm a và đây là thanh bốn đây là thanh bốn là có đọc là ta ta đây là âm u còn u là đây à, đốc đốc bảo lại thay bốn và bảo phụ phụ có nghĩa là không ở đây đây là âm khơ khơ còn đằng sau uh, o và u uh, thì ta đọc là ông thế lắp vào là không nhưng đây nó lại là thay ba đọc là khẩu khẩu và đây là hô ai là ờ, ai ai ai hô ai bay thì đây là thanh hai là thanh hai là cái dấu này thanh hai thanh hai nó đọc là bái bái có nghĩa là trắng rồi đây đây là âm nơ ở à, đây là âm nơ còn chữ u qua hai chấm ở trên đấy thì đọc là quy như vậy là nui nui thì đây là thanh ba thanh ba có đọc là nủy nủy là nữ rồi đây đây là âm mô mô mô rồi còn đây là a à, a thì mua a ma nó thay ba là có đọc là mã mã là con ngựa và đây tiếp là nơ y ni thay ba đọc là nỉ nỉ rồi còn đây là khơ ao rồi thay ba nó còn đọc là hảo hảo các bạn đọc là y y ủ Pai. phần chữ này thì uh, các bạn sẽ đập vào trang uh, trang số 10 này uh, trang số 10 của bài 1 đấy uh, trang số 10 của bài 1 thì phần 6 có tầm viết chữ Hán uh, viết chữ Hán ở đây thì viết chữ Hán ở đây ý, thì nó hướng dẫn cho ta đấy, uh, cái cách viết cách viết thì các bạn cứ theo uh, theo trang số 10 này uh, ta luyện uh, ta luyện chữ nào rồi ấy, thì ta sẽ uh, uh, vừa luyện vừa đọc chữ đấy để nhớ nó là nghĩa gì à, ví dụ đầu tiên là số 1 ờ, này đọc là y à, còn cái thứ là số 8 này nó đọc là pa à, xong rồi số 5 đọc là ủ thì nó có uh, ờ, nét trước nét sau uh, có thứ tự của nét có bút thuật của nó thì các bạn cứ uh, viết theo những cái chương trình như thế này đi rồi các trường ta viết uh, rất nên là ở đây cứ một ô là một chữ một ô một chữ là viết hết ra uh, một ô một chữ rồi cứ luyện hết hết các bạn ta nhớ nó uh, nhất là mặt chữ nhất mặt chữ tôi hướng dẫn các bạn viết là từng bài từng bài một à, luyện viết từ mới từ bài một à, đến bài 15 à, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn viết như thế nào nhé rồi trước tiên ý, cái chữ hán này này à, chúng ta viết ý, là phải viết nét trước ví dụ nét chấm à, nét ngang nét dọc hoặc nét sổ hoặc nét phẩy nét mang nét đất cái như thế nào thì chữ mới viết đẹp được và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn ý, à, viết chữ hán nhé rồi, rồi trước tiên ý, là các bạn hãy nhìn trên bảng cùng tôi là ta viết uh, nét chấm đầu tiên rồi ta viết nét chấm uh, nét chấm trước học nét chấm trước rồi nét chấm ấy là ta uh, viết chéo xuống viết chéo xuống à, xuống xong rồi ta nhấp bút về một tí nhấp bút về rồi ta viết lại à, xuống Ờ, nhấc bút về rồi xuống nhấc bút về đấy ta lưu ý uh, nét đi xuống xong rồi đi quay đầu về một tí rồi nét thứ hai là cái nét ngang ở ờ, nét ngang rồi nét ngang nét ngang ta viết từ trái sang phải rồi các bạn định lưu ý nhá nét ngang này ở ngang xong rồi cũng đưa bút về rồi nga đưa bút về rồi, nga đưa về một tí các bạn lưu ý đằng sau phải đưa về một tí chứ không được viết là một đi không trở lại thì nó rất là xấu rồi nét thứ ba à, ta viết nét sổ à, có nhiều sách ấy thì gọi là nét dọc như thế nào cũng được nét sổ là từ trên xuống dưới từ trên xuống dưới thì các bạn cứ viết thẳng xuống cứ kéo thẳng xuống kéo thẳng xuống rồi cứ đi thẳng xuống đi thẳng xuống à, cứ viết thẳng xuống à, viết thẳng một tí à, đi thẳng xuống à, đi thẳng xuống rồi, không cần quay đầu về nữa đấy à, viết thẳng xuống rồi đấy rồi tiếp theo đó rồi ta học viết phẩy rồi viết phẩy rồi nét phẩy viết thế nào đấy các bạn lưu ý là nét phẩy là phải sang bên trái Đấy. phẩy từ từ xuống rồi kéo bút ra để cho nó nhọn đầu một tí xuống kéo bút ra Đấy, à, kéo bút ra Đấy, à, nó phải nhọn đầu thế này Đấy, à, kéo bút ra Đấy, tay hơi hơi đưa ra một tí Đấy, rồi đi xuống đưa ra một tí để nhọn nhọn một tí rồi nét bác Đấy, nét bác nét bác thì nó lại ngược lại nét này nó lại sang bên phải rồi ta sẽ viết như thế này Đấy. xuống kéo ra một tí Đấy, rồi xuống kéo ra một tí này nhọn nhọn đầu hay này để vấn đề xuống kéo kéo ra đấy các bạn nét bác rồi tiếp thế nào ta viết nét ất nét ất nét ất thì có nét nét sau đây nét ất đầu tiên ý, à, ta viết như thế này nét ngang này ngang móc vào Đấy, một nét phải hết ngang dừng móc rồi xem này ngang dừng móc rồi ngang đấy thế các bạn nhét đất rồi tiếp nhét nó vẫn còn à, một loại chữ như cái lưỡi câu ấy các ta nhìn này xuống này xuống ờ, hơi cong cong ờ, dừng móc lên rồi xuống dừng một cái đấy móc lên xuống rồi sau lại dừng móc đấy nó như cái lưỡi câu ấy rồi tiếp rất đất đây Ờ, một nét phải đến hết nhé một nét là nga rồi xuống ở trong này hơi cong cong vào một tí dừng bắt đầu móc đấy rồi nga rồi xuống hơi cong vào một tí móc đấy. nga rồi xuống dừng móc đấy các bạn lưu ý ở chỗ này ờ, xuống cái đừng nhấc nút ra nó phải liền nút đi xuống chỗ này hơi cong móc lên móc ấy thì ta đừng có đưa cả tay lên ta dùng cổ tay ta hất lên hất lên hất lên thì nó mới đẹp chữ rồi tiếp à, có một em nữa này đây ngang đấy đừng dứt bút đấy, à, hơi bay ra ngoài một tí đấy. dần đến đây rồi móc rồi ngang xuống hơi cong cong ra ngoài một tí đấy rồi móc lên ngang hơi cong cong hơi cong cong đấy, ờ, rừng móc đấy cũng là nét ờ, ất rồi nữa ở đây cái nét đằng sau là phải viết hai nét đấy nét ngang ngang đưa bút về dừng lại rồi từ đây bắt đầu từ đầu bên này đấy, ta đi xuống như này đấy, hơi ra ngoài đấy, móc đây rồi ta lại viết lại đấy, ngang đấy, đưa bút về rồi xuống hơi ra ngoài đấy móc rừng ờ, rồi xuống hơi cong móc đấy nhận đất rồi vào một nét nữa đấy một nét phải viết hết để ta xem nhá đấy, ngang này ngang rồi cong ra ngoài này đấy. vòng vòng vòng vòng vòng đến đây dừng móc đấy. ta lưu ý cái nét trên này nó phải ngắn hơn nét dưới này đấy. ta phải đưa nó ra ngoài đưa ra ngoài nó đẹp hơn chữ phải đẹp như thế nga rồi đưa xuống ờ, hơi cong cao dần móc rồi nữa nga hơi cong cao ờ, móc đấy tôi xem cho nên là cái nét đất này nó có một hai ba bốn năm sáu tất nhiên còn những nét hất ra rồi tôi trong bài sẽ dạy các bạn đây những cái nét cơ bản đấy các bạn lưu ý nhá là có nét chấm nét ngang nét sổ nét phẩy nét mát rồi nét ất rồi và bây giờ ấy, ờ, chúng ta bắt đầu ấy, ờ, học về cái bài một ờ, luyện bài một và những cái này ấy, thì trong bài ấy, nó đều có cả thì các bạn chịu khó viết ấy, thì chữ sẽ đẹp chữ viết phải có hồn và sau đây ấy, tôi giới thiệu các bạn à, bắt đầu luyện viết chữ của bài một rồi sau đây à, tôi hướng với các bạn uh, viết chữ của bài một thế bài một đấy nó có từ mới uh, các bạn lập trang số 1 ra tôi tôi sẽ bạn viết từng chữ chữ một rồi đầu tiên ấy là con số 1 rồi con số 1 của chúng viết thế nào đấy ờ, nó là cái nét ngang là các bạn lưu ý số 1 đây các bạn nhìn vào trong sách ờ, lập trang trang ờ, số 1 này lập trang số 1 à, số 1 đây là bắt đầu tôi tôi các bạn viết đấy từng chữ từng chữ từng chữ một rồi viết như thế nào thế nào mới là gọi viết đẹp được à, viết đúng nhé rồi sau đây tôi hướng các bạn rồi đầu tiên ấy là con số 1 các bạn để ý này số 1 đấy à, vẫn phải viết từ trái sang phải à, vẫn tuân thủ theo quy tắc của nét ngang đấy. À, đi ngang vẫn đưa bút vậy à, đưa bút vậy à, số 1 là từ trái sang phải bất kỳ một nét ngang nào của Trung Quốc ấy các bạn đều phải từ từ đi sang sau đó đưa bút về một tí à, chữ sẽ đẹp rồi cái chữ này ý, các bạn có thể viết một hai lần nữa ví dụ đây đây viết thêm một lần nữa này nga à, ờ, đưa bút vẽ này mới đẹp rồi đây nga ừ, à, số 1 đấy cái chữ số 1 này là chữ đơn giản nhất của Trung Quốc một là một gạch là biểu thị con số 1 hai là hai gạch ba là ba gạch và chữ này đọc thế nào đây đọc là y à, đọc là à, viết y ngắn rồi y dài xong rồi đấy à, thành một đọc là y có nghĩa là vừa là bộ nhất luôn vừa là số 1 lại vừa là bộ nhất bộ nhất à, bộ nhất nếu với bộ là bộ nhất nhé các bạn lưu ý nhất rồi từ số 2 từ số 2 ấy, là con số 5 là số 5 như thế nào đấy rồi các bạn lưu ý đây số 5 nhé này ngang ở trên một mét này rồi hai mét này hai cái này hơi chéo một tí rồi nét thứ ba đây nét thứ ba ngang sau là gập xuống luôn ngang đấy rồi nét cuối cùng ở dưới nét ngang đấy, đi dài một tí dài một tí là từ lúc này là con số 5 như vậy cái chữ này có bao nhiêu nét đây thì các bạn phải nhớ ngay ở trong đầu ví dụ một hai ba bốn nét chữ số 5 số 5 này nó chỉ có bốn nét thôi thì ta sẽ viết hết bốn nét đây ta viết lại nhé này một hai ba là ba nét bốn nét bốn đấy đưa này tới ờ, với lại này một nét phẩy và nét mát ấy ta phải phẩy trước mát sau đấy vâng. nét phẩy này phẩy phẩy ngắn phẩy ngắn phẩy phẩy ngắn một tí thôi và nét mát ấy số 8 này thì ta đừng viết nó sát vào nhau ta viết nó cao hơn một tí phải cao hơn một tí cao hơn một tí sau đó ra đây đưa ờ, đi xuống và nét mác nét mát kéo lại nét mát ở đây ta viết lại đấy. nhiều lắm đây chỉ là một trong những bộ bát thôi các bạn lưu ý rồi vào ở ờ, trong bài rồi ta gặp chữ nào ấy ta giải cái chữ đấy đây toàn là uh, một chữ là một bộ rồi từ số 4 từ số 4 rồi ta nhìn là từ số 4 ấy là chữ to chữ to này là chữ đại Ta, rồi ta viết nhá ờ, ta viết là ngang trước là chữ đại này ngang ờ, ngang sau đó phẩy mát phẩy phải đấy ờ, là phải dài rồi rồi đến tắc đấy ngang phẩy lát là anh em chỉ đại chỉ đại như kiểu một người từ đến là dạng chân dạng tay ra đấy là chỉ đại rồi tôi biết dạng nhé à các bạn cùng biết dạng nào một hai cuối bút thì là đưa bút ra một tí rồi đọc là tác à, thành bốn là tác tác nghĩa là đây là bộ đại đại đại đại bộ đại à, đại đây là bộ là bộ đại bộ đại à, vừa là chữ vừa là bộ luật rồi từ số 5 à, từ số 5 ấy viết phải từ trên xuống dưới trên xuống dưới đây nhất là viết nhá là ngang này ngang đưa về xong rồi là phẩy Đấy, xong rồi là có một cái nét là nét sổ và đưa xuống cái sổ sổ thế bây giờ cái nét chấm ta lưu ý cái nét bên cạnh này đấy, nó không phải là nét mát nó là nét chấm cái chấm ở đâu đây ta đừng có chấm ở trên này thì chữ không đẹp ta chấm ở dưới một tí chấm ở tầng này cái đẹp đấy thư pháp mà người ta đừng ta đừng có chấm vào đúng cái chỗ cái chỗ này nhỏ chỗ này không đẹp nét chấm này ta chỉ cần chấm ở dưới này chấm đưa bút vào thì cái nét chấm này và cái chữ này hai bên nó cân nhau thì chữ sẽ đẹp nếu mà ta chấm nó xuống quá không đẹp mà lên quá không đẹp rồi đấy là thư pháp rồi ta xem nhau cái lại nào ngang đưa bút về rồi phẩy này phẩy rồi sau đó sổ đấy, sổ rồi đã chấm rất quan trọng chấm xuống một tí chấm chấm đừng bút về và đây ngang phẩy sổ rồi chấm đưa bút về chữ sẽ nét rồi chữ này đọc là mình rồi đến từ số 6 từ số 6 là từ số 6 từ số 6 này là chữ khẩu chữ khẩu là kiểu ô vuông vuông ấy khẩu là miệng là những cái mồm ấy như vậy ta biết thế này là ta biết này nó sổ trước sổ một nét này tái à, tái người ta biết thế nào đấy để các bạn nhìn tôi nhá nào phẩy trước phẩy rồi sau đó đây biết này à, nó như chữ khẩu ấy rồi sổ xong rồi đất đất xuống đấy các thấy các cái này phải dài hơn một chút thế thì cái chữ nào đấy mà ở bên trong có ấy, vào nhà trước cửa đóng cửa sau thì mình phải biết bên trong trước là trong trước xong rồi mới đóng cửa vào chứ ta không được để là đóng hết cửa vào rồi mới biết ở bên trong không được phải vào nhà trước đóng cửa sau để các bạn lưu ý nhá đó trên này có một hai ba bốn năm nét tất cả thì các bạn phải hình dung ở trong đầu đấy hình dung trong đầu ồ năm nét là một hai ba bốn năm như vậy là rất có bút thuật rồi vào viết lại nhé. một 2 3 rồi 4 rồi đóng cửa 5 về à, như vậy rồi ta biết lại lần nữa là 1 2 3 4 5 đấy đọc là bài vái ờ, ờ, à, đây là bộ bạch bộ bạch bạch à, bạch à, bạch là trắng mà à, bạch tuyết à, làm bạch tuyết và bệnh chú lùn à, chính là cái thế này nhé yeah. Vâng, từ số 8 à, từ số 8 từ số 8 là à, chữ nữ nữ biết thế nào đấy rồi ờ, nữ à, nữ biết thế nào đấy rồi tôi tôi bạn biết nhé chữ nữ này đấy biết thế nào đây các bạn nhìn nhé là cái này là viết là một nét cái đây là một nét và liền tay viết một nét là uh, phẩy xong rồi chấm cái chấm dài phẩy chấm dài xong rồi là một cái phẩy dài đây là phẩy phẩy sau đó rồi đến ngang đấy, ngang đưa về đấy như vậy là có ba nét tất cả các bạn hình dung ra cái chữ này thì con gái mà nó hiểu điệu rất hiểu điệu tức ngày xưa ấy, ờ, người con gái ấy, ờ, làm thời mẫu hay ấy, làm chủ gia đình ấy tức là phụ nữ là uh, ờ, thanh chân thăm thiên hạ các bạn nhìn thấy đấy đàn ông phải đi cây à, đi cây là phụ chủ gia đình là cho nên ngồi khoanh chân khoanh tay thế nhé bạn nhìn thấy không thấy chưa đấy đấy <laughs> đấy tiếp đây viết lại nhé này à, một à, hai rồi ba rồi viết lại này một một nét rồi hai rồi ba về chữ nữ các hình tượng nhé để con gái rất hiểu điệu hiểu điều thuộc nữ quân tử hảo cầu giáo thấu xu để chuyên giáo hảo chiều tốt đọc là nữ à, chữ u có hai chấm nhé bạn để ý à, hai chấm còn đánh thanh ba vào à, đây gọi là thuộc nữ đi sang Trung Quốc rồi ấy, ờ, vào những nhà vệ sinh ấy, có thể nhìn thấy chữ này bên nam bên nữ thì nó vào nhầm nếu giả sử như là nếu mà lâu ngày chữ nó mờ phải làm thế nào đấy cho nên ấy, mờ thì ta cứ nam tả với thứ cũng mà con gái là ở bên phải con trai là ở bên trái cho nên là không nhìn thấy thì cứ vào bên phải nhé là là bên nữ còn con trai là uh, bên trái nam tả nữ là hướng hướng là bên phải rồi từ số 9 rồi từ số 9 nhé từ số 9 là ta biết chữ con ngựa con ngựa như thế nào đây rồi các bạn nhìn đấy à, một à, cái nét này nó chính là cái nó chính là cái nét ta, ta lưu ý nhá nét, đó là một nét một nét rồi nét thứ hai đến thứ hai đêm rồi dọc xuống rồi gặp ngay đấy, nó vẫn là cái nét đất bạn thấy chưa? ờ, đây gọi là nét gọc này thực tế nó biết chuyển nét đất vẫn thế rồi dọc xuống rồi đi ngay đây là hai nét rồi này nét thứ ba là có cái nét ngang này đấy, nét ngang rồi tôi sẽ lại đây ba nét tất cả này một hai rồi ba đấy giờ các cảm giác này mồ à, à, đấy đi cũng đẹp rồi cái tết là mình đường dài quá hơi hơn một tí nữa này hai à, ba để con ngựa để con ngựa con ngựa thì ta biết ta thò ra tí đẹp hơn nó thể lông ngay của nó để rất đẹp được chưa rồi đây ta đọc là mã mã mã là bộ mã Ờ, con ngựa đấy nhé mã của mã con ngựa con ngựa ờ, mã mã là ngựa thực tế ai họ mã cũng là cái họ này nhé tôi tôi học đến từ số 10 ở từ số 10 và ờ, từ số 10 từ số 10 là chữ uh, nỉ là anh chị bạn biết thế nào đấy cái chữ này ta lưu ý rồi nó phải có hai bộ lần đầu tiên ấy cái chữ này ý, ờ, uh, hai bộ như thế nào đấy bây giờ tôi sẽ viết cái chữ này ra trước viết chữ này ra trước nhé à, ờ, tôi viết chữ này ra trước chữ này ý, ở bên trái có một bộ bên phải có một bộ chữ này ta phải viết từ trái sang phải đây có tách nó ra ta nhìn như thế này này đấy. bên trái có một bộ bên phải có một bộ thế bên trái này cái nét phẩy và nét dọc này này ta gọi là bộ nhân thì ta biết bộ nhân trước ta biết bộ nhân trước bộ nhân bộ nhân biết là phẩy đúng rồi dọc xuống ta gọi nhân đứng bộ nhân ta lưu ý nhá phẩy xong dọc xuống là bộ nhân nhân là bởi chữ người còn bên trái của nó ấy nó là bộ nhĩ bộ nhĩ cái thế nào đấy bởi vì cái chữ ấy khi mà đã có bộ rồi ấy thì ta học chữ để nhớ bộ rồi bộ nhĩ cái thế nào đấy rồi các bạn nhìn tôi viết nhé bộ nhĩ rồi đây là một bộ rồi cậu bộ nhĩ ta phẩy phẩy trước phẩy trước sau đó ta sẽ viết uh, cái nét đất hoặc là nhiều sách được là ngắn gạch đấy bắt đầu nhé. Tất này đất đấy nó phải nhớ là phẩy mà nó cân cân ý, thì phải viết ở giữa trước rồi hai bên sau như chữ tiểu chẳng hạn đấy ta phải viết à, cái nét này gọi là nét khuyết ba bàn nhé bố nhận bàn nhé bổ nhĩ thế chữ nỉ này ấy, ta trước khi ta viết ấy, ta sẽ ngẫm lại xem nó có hai bộ có những bộ gì ta phải nhớ bộ trước rồi sau đó ta viết mà viết từng bộ từng bộ một cho nên chữ này ấy, để tôi viết lại các bạn xem để viết là bộ nhân xong rồi bộ nhĩ nhân dừng ta lại nhìn không cần trong đầu ta phải nhớ luôn như vậy ta viết nhiều lần rồi đúng một bài ấy thì ta cứ viết như vậy thì dần dần đấy có hình ảnh rồi mới nhớ được cái chữ Trung Quốc ấy nó khó nhớ thì mình phải thông qua chữ để nhớ hộ rồi chữ này ấy, thì đọc là nỉ là đọc là nỉ à, nỉ à, anh chị bạn cái chữ nỉ này ấy, các bạn nên nhớ có hai bộ bộ nhân và bộ Rồi vâng, và vâng, từ số 11 Từ số 11 à, cũng là từ mới à, Từ cuối cùng của cái bài một này Rồi các bạn xem Tôi sẽ viết chữ ra trước Sau tôi sẽ từ từ các bạn viết Rồi Đây là có một nữ à, Bên này à, có một tử Rồi chữ này nhá Cái chữ này là đương nhiên rồi Cũng có hai bộ Bên trái là của nữ bên phải là bộ tử thế thì nữ phật tử tại sao lại thành được hỏng nhỉ bởi vì thời ngày xưa ấy con cái là người phụ nữ sinh ra tử là con cái chứ mà đàn ông sinh ngày xưa chỉ biết mẹ không biết bố thầy bố hệ cho nên ấy, con cái là người phụ nữ sinh ra chứ mà đàn ông cho nên ta lấy à, chữ nữ ở bên cạnh là thành được họ thế đôi khi ta nói là người phụ nữ mà à, sinh con đẻ cái đều là họ rồi ok thế chữ này ấy, là sẽ có hai bộ thì ta sẽ phải biết bộ nữ trước à, bộ nữ thì ta sẽ không biết nét nữa bởi vì ở đây ta đã học rồi và sau đây các bạn nhìn vào đây nhé ở bộ nữ ta biết bộ nữ trước à, nữ à, bộ nữ bộ nữ các bạn lưu ý cái bộ nữ này thì khó viết lắm cái nét này này bao giờ nó phải dài xuống một tí cái chữ phẩy này nó cao hơn một tí nó sẽ đẹp ví dụ là chân à, chân nó dài À, người con gái chân nó dài dài rất đẹp đấy, thì nữ xong rồi ấy, ở bên cạnh là một tử một tử đấy nhưng mà là là là chết và tử con gái một tử cái thế nào đấy để các bạn nhìn nhé này một mét đấy gập xong rồi xuống luôn đừng rời bút ra đừng rời bút một mét hết ta đừng rời bút ra nhá à, ta biết là này đấy ngang gập luôn xong rồi xuống luôn đấy. rồi nét ngang cuối cùng và ta có nhìn thấy chết hai bộ đây là bộ nữ và bộ nữ đây là bộ tử à, tử là con gái nhá à, con gái là người phụ nữ sinh ra cho nên là ta gọi là họ rồi ta viết lại trên này nhá bộ nữ trước là bộ nữ à, nữ bộ nữ trước Đấy, chân nó dài dài thì nó đẹp đừng viết bằng nhau bằng nhau thì xấu lắm nhá viết chân nó dài dài 对对对 nỉ nỉ hảo hảo rồi và chữ như thế này rồi các bạn muốn nhớ được nó thì phải biết nhiều lần nữa đồng thời các bạn ấy hãy uh, như trong chương trình online ấy, uh, chúng tôi đã giới thiệu rồi thì các bạn ấy phải có một cái quyển uh, tập viết chữ hán như thế này tập viết chữ hán và chuẩn bị uh, cái quyển vở kẻ ô ly uh, nhất là đây uh, trang 26 uh, từ trang 26 là nó sẽ có hướng dẫn rất cụ thể về từng nét từng nét một từng nét từng nét một thì những cái từng nét một này thì các bạn lưu ý là phải nhìn vào rồi biết đây ở trang 26 bắt đầu ấy thì nó sẽ hướng dẫn về cách viết cho chúng ta để tôi hướng dẫn lại cho các bạn đây ví dụ đây con số 1 đây đấy ờ, nó có thể order cho ta viết viết như thế nào đây số 8 đây ờ, nét trước nét sau đây con số 5 đây ờ, nét nào trước nét nào sau Đấy, tất cả những thế này là theo chương trình chúng ta hết đấy, đấy là học đây là bài một đây từ đây là bài hai từ đây là bài hai bắt đầu thì các bạn nên ờ, nên có một quyển như thế này nếu các bạn mà vào ờ, hiệu sách không thấy có ấy, thì các bạn hãy uh, liên lạc với trung tâm của chúng tôi trung tâm chúng tôi ấy, là sẽ uh, gửi sách cho các bạn Được. và bây giờ bây giờ đấy thì các bạn ấy những cái bài một như thế này các bạn về uh, chịu khó uh, học viết uh, viết nhiều lần ra nhưng mà khi viết ấy, ta phải nhớ cái nét của nó cái nét của nó là phải nét chấm như thế nào, ta phải tuân thủ theo uh, những cái nét cơ bản của chữ hán thì chữ mới đẹp được nếu không thì viết thành như gà mới uh, bạn sự khởi đầu nan mà cho nên đấy ờ, các bạn lưu ý nhá chấm rồi ngang rồi dọc rồi phải rồi mát rồi tất rồi biết như thế nào các bạn cứ sự lưu ý rồi viết vào bài rồi các nước vận dụng rồi cái nét của nó thì chữ của ta sẽ đẹp à, bây giờ mình vào cái phần uh, uh, bài tập phần bài tập bài tập là như thế này đây là thanh điệu nó luyện về thanh điệu thanh điệu chính là cái bốn như là thanh một thanh hai thanh ba và thanh bốn rồi bây giờ ờ, tôi hướng dẫn các bạn đọc sao thôi rồi y ý ý ý u như thế này giờ đây cũng là một cái quy tắc quy tắc y ngắn chuyển y dài vào y chữ u chuyển v kép vào u vậy thì chữ u qua hai chấm à, cũng không được làm thay đổi ta bắt buộc phải chuyển thành y dài vào u sau khi chuyển rồi ấy, thì ta đọc giờ giờ giờ giờ uy uy uy duy ở à, nửa âm tiết hơn giờ giờ giờ à, như dòng sài gòn là dễ đi dễ đi giờ giờ giờ và đây có đọc là duy duy duy duy ba pa pa mấy họ mấy họ mấy cái họ là tốt đẹp đây là ủ xong rồi lại phải cũng hai thanh ra đọc là ủ, phải có nghĩa là 500 còn đây là Pấy Hải à, Pấy Hải là Bắc Hải đây tên của công viên ở Bắc Kinh à, Pấy Hải Bắc Hải còn Cấy Dĩ là trao cho Ý Phả là ngữ pháp Ý Phả Khớ Ý là có thể Phú Tảo là phúc đạo Hoặc là dạy kèm Rồi các bạn đã theo tôi Ní họ Ní họ Mấy họ Mấy họ Ố bảy Ố bảy 北海北海给乙，给乙，语法语法可以可以辅导辅导包括你们的分别嗯啊配给我快点说多到底你们的配给我对不对他配给我的时候呢你容易 uh, thanh mấy tỷ đối nhanh ờ, thanh một như thế nào thanh hai thanh ba thanh bốn như thế nào rồi vâng tạo pa pa pa pa ta ta tha tha hớ hớ phố phố cơ cơ khở she ha fa, fa, cổ cổ khổ khổ xin lưu ý đây là năng lượng về thanh điệu ở à, thanh điệu thanh điệu và nhớ được thanh ở à, thanh một bằng thế nào cho nên ý, khi ta đọc tới ví dụ như là cái chữ bảy ta không biết đọc thanh ba thế nào thì ta sẽ dò pay pay pay pay à, như vậy là ta dọn ra rồi cho nên phải lưu ý đối với các khái niệm ta phải luyện à, ta luyện đi đơn giản nhất là ta lấy chữ a là dễ đọc nhất là cứ a a a a à bốn thanh và đây nhận biết là vật phẩm ta nhìn đầu tiên đi đó là tơ ai là thanh bốn đọc là tay thấu ở ờ, tại số đây là thơ âu ờ, âu âu âu đúng chưa âu lại còn từ thơ nó lắp đặt vào thay thành hai tai thấu có nghĩa là dẫn đầu thái thấu là ngẩng đầu ta lấu là cái nhà bo thả lấu là cái tháp bút khắc khổ là khắc khổ hoặc là chịu khó ta ý là con cá to ta 雨là mưa to Yu xí là chuẩn bị Mấy hảo à, Mấy hảo à, Mấy hảo à, như thế mấy hảo là tốt đẹp Như vậy ở đây mấy hảo Còn đây là mấy lái Mấy lái là chưa đến Còn khắc phú là khắc phục Phụ xí là ôn tập Các bạn đọc tôi 带头，带头，抬头，抬头，大楼，大楼，塔楼，塔楼，克火，克火，大雨，大雨，大雨，大。 语，预习，预习，美好，美好，没来，没来，克服，克服，复习，复习。Còn đây nhận biết uh, những chữ này là chữ gì đấy thì chắc chắn là ta phải thông qua những chương trình như thế này Ờ, ta luyện xong rồi ờ, ta nhận được mặt chữ ờ, mặt chữ ta phải nhận được hình dạng như thế này là ý là cái gì đấy à, là số 1 đọc như thế nào đây đọc là ý ta học tiếng trung quốc ấy ta bắt buộc phải nhìn vào chữ này đọc như thế nào nghĩa là gì ví dụ đây ta nhìn thấy đây đấy, đây chính là con số 1 thì ta phải đọc là y y ở đây ta nhận dạng là con số 5 ta đọc là ủ ủ còn đây là số 8 đọc là pa pa còn đây là không đọc là pu pu còn đây là khẩu khẩu còn đây là bái bái còn đây là mã mã đây là tạ tạ đây là nữ nữ còn đây là hảo hảo và đây là nỉ nỉ à, như thế ta đọc nhiều lần rồi ta đọc đi đọc lại tất nhiên là phải biết đi biết lại à, ta mới hiểu được chữ còn đây là hội thoại giao tiếp thì là câu chào hỏi một câu rất đơn giản thôi à, ví dụ ta gặp à, một người ta chưa biết chào cái gì cả thì ta cứ ní họ xin chào chào anh chào chị chào bạn hoặc là ní họ lưu ý hai thanh ba ní họ và đây chính là chữ của nó thì mới đây là một cái bài bài một thì các bạn lưu ý về thanh mẫu các phải luyện đi luyện lại nhiều lần mà và vận mẫu à, cũng phải đọc lặp lại nhiều lần rồi ta ghép nó vào đồng thời là phải còn thanh điệu nữa phải nhớ là thanh điệu thì những cái bài như thế này uh, ờ, bắt đọc nhiều vào uh, cứ đọc nhá y y y y u u u u ờ, y y y và đây nữa ở à, đây nữa nhá ta phải nhớ à, nhớ rồi à, hôm nay à, tôi xin đến tại đây và buổi sau chúng ta tiếp tục học bài hai à, rất cảm ơn các bạn